con mò rừng cá à mò rừng à ừ mò rừng ô thấy một cái lạ lạ thì hôm trước mà giang ở bên trạm tấu thì có chia sẻ với mọi người là một cái đám tang của cháu giang mà trước là giang đã giúp đỡ ấy. thì à, cháu là bị u mắt u ác tính là mất đấy là mọi người à, comment phía dưới thì giang cũng chia sẻ là như vậy thì à, bà con ở bên đó là văn minh rất là nhiều cái hủ tục mà sau khi mà đám tang của gia đình ấy thì à, hiện tại là đang mùa Covid năm 2021 nữa cơ thì à, hôm nay là Giang được anh à, chú chia sẻ với à, gia đình là đã mất thì Giang chuẩn bị làm một con đường vào thôn là nội ấy. thì hôm nay Giang lên đây để chia sẻ với mọi người là cái phong tục bà con người Hâm Mông ở trên này là sau khi đồng bào mất thì có cái gì thì xin mời tất cả mọi người là cùng Giang với anh chú với bác và trong đó để chia sẻ với mọi người nhé. Để ở trên này bình thường thì uh, bà con mất là khoảng có những cái phong tục mà mình gọi là bón cơm không kiếp anh cái bón cơm thì báo cáo là bây giờ hiện tại bây giờ người mông mình chỉ bón cơm là cái lệ thôi còn không à. bón cơm nữa mà hiện tại bây giờ à. mình gọi là vào gặt chủ trì trong à, những chú cái, cho các cháu nhá cháu dễ thương lắm ờ, <laughs> Sình ớt đấy Chủ đán xong là mình ừ. À, đưa phong bì và ừ. mình à, ừ. làm lấy để để theo à. Ờ. anh em trong này là họ họ giang à. nhưng mà của đây là con gái của cháu trông con dâu ấy. con dâu của cháu trông à. đấy à, à, xin à, chào mọi người tôi là giá chu chỉ phó hôm nay tôi đang trực covid tại địa điểm ở xã sùng đô nhưng trong nó quá trình thời gian tôi đi qua để có chỗ đồng chí Sa Trường Giang mà đi qua lên trên quay cái tuyến đường của Hà Nội hiện tại giờ đến đây nghe tin bảo là có cháu gái của Giàng A Trông là có con dâu mất con dâu cả mất sau đó là tôi và, vận đồng chí à, Sa Trường Giang vào trực tiếp và để người ta bắt đầu vào đón với lý do không phải là đang trong quá trình Covid nhưng mà với lý do không phải là bệnh Covid mà là trên đây là cái bệnh là người mông vùng sâu vùng xa đi vào rừng già là bị những con mò rừng nó cắn cho nên là không phát hiện bệnh cho nên là bị quá trong thời gian là quá lâu dài xong đó đi nằm viện trong một tuần nhưng mà hiện tại chú không khỏe vì trường hợp con ờ, mò rừng này đã cám trước đây tôi cũng đã bị từng bị là phát hiện trong quá trình là vào khoảng từng 3 tháng đến uh, ờ, 2 tháng sau đó mới uh, ốm đau trong đó là chỉ có sốt nhưng mà trong quá trình là rất là lâu dài mà phát hiện trước bệnh thì đi cấp cứu sẽ kịp nhưng mà trong thời gian mình không ờ, phát hiện bệnh ra thì anh em đi vào thì nếu đi vào bệnh viện cũng chả cứu được đâu anh em ạ sau đó anh em mình trong quá trình đi vào những cái rừng già mà của những miền Bắc đi sâu xa về những con mò rừng đốt thì anh em mình phải xử lý và chữa kịp khẩn trương vào chúng bệnh viện mà sang đa khoa có những y bác sĩ để xác nghiệm mà xử lý qua xong mới đỡ được không thì những con mò rừng này cám trong quá trình là vào là cũng không xử lý được thì cái mông anh em mọi trên mọi miền tổ quốc sau này mong muốn ai dưới phải có mò rừng để cán thì đề nghị phải khẩn trương và sớm đi xuống làm viện mà xử lý những các nôi mà cho nơi trung tâm và y tế gần nhất để đảm bảo an toàn thì bà con trên này đa số là người đồng bào Hơm mông ấy người ta đôi khi là không hiểu về cái à, dịch bệnh ở trên này thì à, nghe anh Chu chia sẻ là bị con mò rừng và bản thân Giang cũng chưa biết là lý do vì sao là chỉ đó mất Lúc nào là anh em sẽ vào đây thì mình chia sẻ cái phong tục đám tang của đồng bào hâm mông đấy thì nhớ anh à, Chu là chia sẻ thì hôm nay mình Giang sẽ vào đây trực tiếp uh, chia buồn gia đình và quay cho mọi người cùng xem chào chào bác nhá à, ở đây mình vào nhỉ vào thì uh, à, nhớ anh Chu là gửi uh, phong bì chia buồn với gia đình để xem là trên này đồng bào có phong tục gì khác lạ so với đồng bào ở bên Hà Giang nhưng mà đợt trước mà Giang ở bên Hà Giang là thường thường là một tuần người ta sẽ để cái xác khô ở ngoài người ta bón cơm đợi con cháu đến rất là cái, cái hủ tục rất là lạc hậu nó rất là vất vả cho nên vào mình, đến gia đình không biết là mất chiều hôm sáng nay này. chào à, các cô các bác anh các chị nhá chào mọi người nhá vâng ờ. ờ. gia đình mình trong này là có người mất đúng không vâng, vâng. À là em vào hôm nay chia buồn Thì gia đình này như thế nào là lý do vì sao chị mất nhỉ? Người chắc là biết đúng không? À. Sao bảo là con mò rừng cắn là như thế nào? Ồ. Ờ. Ừ. Ồ. Ờ. Bà con có gì đây? À, con này đi nương quá. Bà <laughs> con đội không rất là đẹp, các cháu nhỏ. Ui, nó xinh gái nhỉ? Ồ, nay bao nhiêu tuổi rồi? hả năm tuổi năm tuổi à năm tuổi dưới à ồ sinh gái đấy còn cháu này là bao nhiêu tháng năm tháng à năm tháng rồi sinh gái đấy con trai gái con gái Ủa, con gái à baby <laughs> cháu anh nha em vào đây chút nha ừ. gia đình mất à nhà vừa làm xong này để xem này có thủ tục gì mà chào à, các anh nhá Chào mọi người nhá Này thấy gia đình mất đây là em vào chia buồn với gia đình ấy Anh Chu vào À đây à. Gia đình là lý do vì sao chị mất nhỉ? Anh có biết không? Phải kiểu không Lý do này mọi người có biết là vì sao mà chị mất không? À không biết à? Ở chủ nhà Ở đi bây giờ mình sẽ vào thắp hương Anh vào gửi đấy phong tục ở trên này đôi khi là vừa theo đạo thiên chúa một nửa một theo là không theo đạo bản thân ra cũng chưa biết hôm nay mà chia buồn với các bác tất cả các bác nhá chào tất cả anh chị nhá mọi người nhá cháu nay nghe tin một người mất đây thì cháu vào chia buồn với gia đình ấy báo cáo toàn thể à, các đồng chí à, và đồng chí xa trường giang trong quá trình thời gian à, chúng tôi đang là người mông trên này là mình ủng hộ đạo nhưng chúng tôi làm lý khèm đúng phong tục theo của người ờ, anh em địa phương theo của địa đây trong, trong quá trình thời gian là đang làm thủ tục chúng tôi sẽ chưa vào nhà được hiện tại chúng tôi chờ một tí làm thủ tục xong chúng tôi vào đá không vâng, cần chính thế ừ. bây giờ là mọi người đang đang đang kiểu uh... làm thủ tục lý để một tí mới vào đá cái này để ra nghe cái là thì bà con theo đạo thì chúa giáo thì chúa giáo mình bye bye hello cái này thì uh, vào mình nghe bà con là đang uh, cầu nguyện kinh thánh là theo đạo Kitô giáo mình thấy uh, mọi người kể trong này là có một phần là theo đạo Kitô giáo một phần là theo đạo đời ấy. thì giang thấy là có một nơi khác lạ ở những nơi khác vùng Hà Giang thì hầu như là bà con không theo đạo Thiên Chúa giáo đâu cái này giang không phải là tuyên truyền đạo hay như thế này thế kia cả mình muốn chia sẻ thấy à, mọi người biết là mỗi vùng một cái à, ấy khác nhau sau khi mà có người mất ấy hiện tại đang mùa covid và còn phải đeo hết khẩu trang chào chào bác nhá à, chia buồn với tất cả mọi người gia đình đấy là là cộng thêm nữa là cái uh, lý của người hơ mông sau khi mà có người mất gia đình gia đình nhé à, bây giờ chia nhà chia tên này là mới đau dạ vâng nhá mới bắt đầu hết thủ tục xong rồi vào đá Đó là một đi gặp là chỗ à, ban tổ chức của gia đình tí nhỉ dạ vâng vâng được phong bì rồi rất là đông mọi người vì ý à, không nghe được luôn mọi người thông cảm nhé. chào anh nhá Gia đình đâu nhở? Gia đình đây Gia đình đây À đây là chú à? Đây là bố bà à, bố gia đình mất à? Đây là báo cáo toàn thể trên mọi ờ, người tổ quốc Trên đây là, là gia đình, đây là gọi là mất đây là con dâu Con dâu cả Gia đình cho hỏi là anh là con dâu mình mất vì cái vấn đề gì anh nhỉ? vấn đề à, vì sau cán vào à, gần à, con mò con mò con mò cán vào đấy thì nó bị lau lau ấy vừa là nó chửa trong bụng vừa ba có một đứa con bé 3 tháng ở trong bụng nữa là không có không tải được thoát nạn là nó chứa máy không đỡ là lâu lâu là nó kiểu nó không à, cái sức khỏe của nó càng ngày càng yếu là nó mất sâu rừng đấy vâng sâu rừng cái vết cắn này của mình còn nhìn thấy không anh? Lúc ban đầu không nhìn thấy Đến ở dưới kia bác sĩ uh, kiểm tra rõ ràng thì mới nhìn thấy oh, Thế là à, pha vào máu, cái độc đấy nó pha vào máu là nó lâu thời gian quá là không chiếu được Thế ở trên anh này thì uh, mất là lúc sáng nay hả anh? Vâng, mất từ à, lúc sáng nay, từ lỗ uh, khoảng 1 giờ 1 giờ? Vâng, vâng Thì đã đưa đi viện để khám chữa cho anh? có mang đi ờ, xuống ở dưới kia được ờ, uh, 6 ngày Vâng, xong rồi về mới mất mất ở dưới kia ồ oh, mất dưới kia mang về đây vâng vâng nghe tin đây em ờ, chú anh chu anh giới thiệu nghe tin em vào đây chia sẻ với gia đình vâng, vâng. thì không có gì là gửi chia gia đình một chút là em chia buồn với gia đình nhá vâng. thì cảm ơn nhá em cũng uh, gọi là đi ngang qua đây thôi vâng, vâng. biết là bà con ở trên này có người mất đấy thì mong là bà con là mọi người giữ gìn sức khỏe vâng em cũng uh, ờ, chơi biển với gia đình thôi không có gì đâu thế là cháu bây giờ là đang nằm ở trong quan tài đúng không anh vâng em có thể vào quay một chút không chị vâng. đồng xem nó như thế nào nhỉ mấy tác kế coi tôi tôi lại nó là tháng huy châu ờ, tháng thu hồi đúng không tháng thu hồi tháng một tháng một phát thanh sở chua tháng thu hồi châu tháng thu hồi chú một chút cái này là người đang làm lễ gì vậy lễ là coi như là cảm ơn à, cảm ơn cảm ơn có à, ai có quà có à. gì vậy thì người ta cảm ơn à. cảm ơn cảm không mọi người phải cảm ơn đâu đấy ờ. cảm ơn mọi người này mọi người giúp nhau này ờ. chúng ta thành công quốc trên đây là xã trường giang tôi là nói chung là nói trình trường tôi chúng tôi nghe thấy tôi và vâng. ví dụ hai tỷ vâng. là cũng như cho tháng tương đô ví dụ tháng tương đô ta phải giải cho số cô thì tôi trường giang mà anh em mình đấy vâng. thì mai là là mấy giờ là đưa anh ngay là chắc cũng từng khoảng 4 giờ chiều 4 giờ hay 3 giờ À 4 giờ 3 giờ à. chiều Vâng ừ. mình có mổ trâu mổ bò gì không? Không có gì đâu, chỉ à, cho à. chỉ mổ lợn Mổ lợn thôi đúng không? Vâng, vâng. Thế là tốt đấy vâng. Làm rất là tốt vâng. như, như là con dâu của của chú là năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay là có 19 tuổi Ôi nó trẻ nhỉ? Vâng thế là có gia đình rồi là lấy là con dâu về đây thì là bây giờ được mấy cháu rồi chưa được đứa nào vừa mới chửa một con được 3 tháng rồi Ô, chữa được 3 tháng à vâng. vì cái vấn đề chửa này nó mới không tải được thôn nặng là nó mới nó... chia buồn với gia đình chú nhá vâng, vâng. thế là thương mọi người sau khi mà mình nghe thấy là chú chia sẻ là con dâu mới chửa được 3 tháng và trong khi đó là bị mất là bị con sâu rừng ấy mình gọi là con mò rừng phải nói là ra đấy rất là đột xuất thì hôm nay Giang vào đây là tiện qua đây để nghe anh chú kể để mình vào chia sẻ với gia đình thôi để biết được cái ờ, đồng bào đồng bào hôm Mông trên này đám tang ở bên này nhưng mà anh này là có theo đạo Thiên Chúa giáo Có ạ À có theo đạo dạ, Thì chúng ta có rất là đáng thương mọi người Đấy, lúc mà mình ảnh à, ghi ở trong này mình có thể nhìn trong nó đây này À đấy à? Chồng nó này. Đây là chồng à, chồng ấy là. Ồ chia chia buồn với gia đình em nhá. Với vợ em anh không có gì cả, nghe tin đấy thôi với là anh Chu vào chia buồn với gia đình thì mong gia đình sẽ vượt qua được cái ờ, nỗi đau này sau này để làm lại ờ, tốt hơn đây là chồng thương luôn nhìn mặt thương lắm để luôn em vào đây em còn khóc mà cũng cảm thấy thương rồi em trẻ năm nay 19 tuổi thôi Giang Cầu mong rằng là em đó sẽ về nơi ăn nghỉ cuối cùng sẽ vàng để gặp các tổ tiên ông bà siêu thoát linh hồn của bản thân mình Ồ, thế là mọi người đây có món cơm không? Em cũng biết ạ à, Không biết phong tục đây có bán, không món cơm à? Ừ. Thì cái bát cơm đấy là tượng trưng nào? Tượng trưng à? à? cái bát cơm tượng trưng. Ở đây là có bát cơm ấy, cái nến ấy, không biết là mình mới tượng trưng hỏi bà con là kiểu mọi người bán con là đợi bà con đến đây anh em đủ bắt đầu vâng. Thôi chắc là có lẽ anh em mình về thôi vâng. Để chia buồn vâng, Thôi cảm ơn à, em nhá Và chia buồn với đình em nhé, cố gắng cái gì nỗi đau thì sẽ qua luôn và ờ, chia đường với gia đình với tất cả bà con ở đây nhá vâng. Ờ, mọi người cố gắng vâng. nỗi đau thì không không thể ấy được vâng. à, mong mình sẽ ở đây rồi mẹ vợ vâng. có cảm ơn chú nhá vâng. để chia buồn với gia đình chú vâng. hôm nay vào thăm gia đình ít ăn ăn bước cơn thôi cảm ơn chú đưa ra đây để em hỏi một chút nữa thôi thì uh, lúc nãy à, Giang vào chia sẻ với mọi người biết về cái phong tục tập quán của người đồng bào Hơ Mông ở thôn uh, à, Nga Hai thuộc sát sông đô huyện văn chấn tỉnh yên bái thì ờ, giang nghe tin về giang và chia buồn với gia đình ấy thì ờ, giang cũng ghi hình lại cho mọi người biết về cái phong tục tập quán của người đồng bào hâm mông là khi mà gia đình có người mất ấy ở trên này thì ờ, bà con là đi đạo thiên chúa giáo gọi là kitô giáo hay đạo phật hay đạo cao đài hay đạo hindu hay là đạo tin lành thì hay đạo đời thì giang cũng tôn trọng mọi người cả thì mỗi người có một cái tâm linh và tín ngưỡng khác nhau ấy và bà con ở trên này thì có chia sẻ với Giang là ngày mai là 4 giờ chiều người sẽ đưa tang và tối nay thì mà bà con là mổ trâu mổ bò để tiếp đái bà con đến giúp gia đình ấy nên là nó cũng bỏ hết rất là nhiều cái hủ tục mà ngày xưa đấy là bà ông bà tổ tiên để lại thì Giang thấy là rất là văn minh đấy thì hôm nay ra là chia sẻ nếu là thương thì mình phải chia sẻ và cho gia đình chia buồn gia đình và chia sẻ đến mọi người biết là cái phong tục uh, tập quán là không chỉ có người mất ở trạm tấu với lại là ở huyện văn chấn nhưng mà hôm mông khác nhau ấy thì có một cái đấy khác nhau thì bằng quan tài thì ngày mai người mới đưa được thì video ngày hôm nay là giang vào đây chia sẻ với mọi biết như vậy thôi có lẽ là giang cũng uh, xin phép được khép lại video của giang ngày hôm nay ở đây Chị chúc tất cả mọi người có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên mình bản thân. À, nhất là mùa dịch Covid này thì à, mong mọi người là hãy à, giữ cho bản thân mình, cho gia đình cũng như là cho xã hội. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người là ở những video tiếp theo nhé.